Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ YouTube của bạn Võ Ninh Hoa hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, trước kia khi Đức Phật thành đạo, thì Ngài tuyên bố là Ngài đã là bậc giác ngộ. Khi Ngài vừa mới sinh ra, Ngài cũng đã tuyên bố là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhưng sau này thì các bậc thánh lại không được nói mình đã chứng thánh, thì làm sao chúng con có thể nhận biết được ai đã là bậc thánh để mà nương tựa ạ à. thầy có thể giảng giải cho con được không làm sao con có thể biết được người phàm và bậc thánh ạ à? con xin tri ân công đức của thầy <laughs> đây thế là bạn hoa này võ ninh hoa bạn hỏi câu hỏi này tức là làm sao để biết được ai là bậc thánh ai là phàm đây có đưa cái lý do là đức phật ấy khi ngài thành đạo thì ngài nói là ta đã đã chứng đạo wow, ta đã giác ngộ thế rồi khi mà ngài vừa giáng sinh thì ngài cũng một tay chỉ trời một tay chỉ đất ngài nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn à, ta là tôn quý nhất <laughs> cái câu này cũng là cả vấn đề đấy mà nói một câu này cả vấn đề không mổ xẻ ra thì nhiều người người ta cũng nói người ta bảo đạo phật vô ngã mà ông cụ giáo chủ của đạo phật này nói là duy ngã độc tôn thế mà cụ chính cụ lại nói là đạo phật là vô ngã mà sao cụ này nói là duy ngã độc tôn tức là chỉ có ta là tôn quý nhất <laughs> nhiều người họ cũng phản phản bác cái chuyện này thế thì cái này nó là cả vấn đề hôm nay thì thầy không bàn đến cái chuyện duy ngã độc tôn à, nhưng bàn đây chuyện bạn hoa bạn hỏi là bây giờ thì à, các bậc thánh thì lại không được nói mình đã chứng thánh thì làm sao mà mà bạn ấy có thể biết được ai là thánh để mà nương tựa phải không Đấy. Thế thì bạn hỏi nhé. Thế thì Thầy xin chia sẻ với ông Hoa và đại chúng thế này. Thực ra ấy, thì không phải Đức Phật cấm các đệ tử không được nói mình chứng thánh khi mình thật sự đã chứng thánh. Đức Phật không cấm, à, không phải cấm đâu. Vì trong kinh ấy, tất cả các đệ tử Phật khi các ngài chứng thánh các ngài đều nói ờ, ta nay ờ, việc gì việc lớn đã thành, phạm hạnh đã đã thành. Và vâng, gánh nặng đã được đặt xuống. và vâng, từ nay không còn trở lại trạng thái này nữa. À, đấy là một vị chứng thánh đấy. Các ngài chứng thánh quả các ngài vẫn nói à, hay là cái câu chuyện cái chú tiểu mà mà chê bai cái thầy tỳ kheo tụng kinh như chó sủa thì thầy cũng nói ta là a la hán rồi đấy ông nói thế này là ông đọa đấy Nghe không? Đoạn 500 kiếp ở trong địa ngục rồi còn tái sinh làm chó. Ông phải sám hối ngay cho kịp. Thế không thì ông đoạn nặng lắm. Thế và sau đó chú Tiểu sám hối rồi nhưng mà vẫn còn dư báo phải đoạn 500 kiếp làm chó. Đó. Và rất nhiều, nhiều cái chuyện chứ không phải Đức Phật cấm. À. Thế nhưng mà cái tình trạng sau này có những người tu lôi thôi cũng tự nhận mình chứng thánh thì cái đó thì nó cũng rất là bất cập. À. Đấy, trong bài kinh mà à, kinh gọi là gương kính ở à, trong kinh ờ, trường hàm ấy, đức phật có dạy thế này đức phật nói về vị thánh tu đà hoàn thế này này, này an an bây giờ ta sẽ giảng về pháp kính tức là gọi là gương chính pháp để thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau nếu muốn nhé, thì có thể tự tuyên bố về mình như sau đối với ta sẽ không còn địa ngục sẽ không còn tái sinh bằng sinh ngã quỷ đọa xứ ác tú ta đã chứng quả dự lưu nhất định không đoạn ác đạo sẽ đạt được chính giác thế đức phật cho phép mà nếu đệ tử phật nếu muốn nhé, tức là cái vị đệ tử phật đúng là bậc thánh họ biết lúc nào cần tuyên bố mình là thánh ở trong các cái tội ờ, trong các cái tội thì có cái tội cực trọng gọi là cái tội đại vọng ngữ tội đại vọng ngữ là tội gì tội đại vọng ngữ là cái tội người chưa chứng thánh mà lại tự mình nói chứng quả thánh Chứ còn người ta chứng thật quả thánh thì người nói tôi chứng thánh rồi, tôi chứng tu đà hoàn rồi, tôi chứng an hán rồi là bình thường. Còn mình chưa chứng, mình chưa chứng, mình chưa biết quả thánh là gì, mình mình cứ tự giao lên mình là thánh an hán rồi, tôi là tu đà hoàn rồi. Thì đấy là gọi là tội đại vọng ngữ. nhé chứ không phải Phật cấm không cho đệ tử Phật được tuyên bố đây chính bài kinh Đức Phật dạy. Nếu đệ tử Phật muốn thì sẽ tự tuyên bố về mình như sau. Nhưng mà người này phải chứng được những cái điều này này này An Nam, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử sau khi chứng đạt Pháp nghĩa này nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau. Đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sinh, bàng sinh, ngã quỷ, đọa xứ, ác thú nữa. Ta đã chứng quả dự lưu, tức là chứng quả tu đà hoàn đấy, nhất định không còn đọa ác đạo, sẽ đạt được chính giác. Tức là người này sẽ đạt được vô thượng chính đẳng chính giác, tức là đạt được thành tựu Phật quả, tức là thành tựu được A-la-hán đấy. Thế Đức Phật nói đây, này An An vị thánh đệ tử có những cái điều này, đạt được những điều này rồi thì có thể tuyên bố được như vậy. Thứ nhất ấy là có đầy đủ chính tín với Đức Phật. Người đấy có lòng tin đối với Đức Phật gọi là chính tín, thanh tịnh với Đức Phật. Tin Đức Phật một cách tuyệt đối. Nào, tin Đức Phật thế nào? Đức Phật, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, chính đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thề, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đấy. Thế nhưng ở đây này chúng ta phải hiểu được 10 cái nghĩa này, cái danh hiệu này, thể nhập hiểu được 10 cái nghĩa này, tin được 10 cái nghĩa này. Đó. Không phải dễ thế, còn chúng ta học thuộc lòng cái này dễ thôi. Đấy. Khi các Phật tử mà nói Đức Phật là bậc thiện thể thế gian giải này khác dễ lắm. Nhưng mà thiện thể thế nào? Thế gian giải thế nào? Lòng tin của mình với thiện thể, với thế gian giải thế nào? nó có là lòng tin thanh tịnh không gọi là chính tín thanh tịnh không hay là mình chỉ tin là tin bằng cái ý thức này thôi thưa đại chúng thì cái đấy chưa phải là chưa phải là thật tin như thế này thứ hai vị ấy phải có chính tín đối với chính pháp chính pháp được thế tôn khéo giảng dạy thiết thực vượt ngoài thời gian chi phối đến để mà thấy có khả năng giải thoát được kẻ trí tự mình thâm hiểu nha đó tức là cái người này lại phải tin về chính pháp của phật phải không thưa đại chúng ở đây thầy nói về cái chữ tin này nó có nhiều cấp độ lắm phật tử mình thì ôi thầy con tin con tin phật pháp tam bảo tuyệt đối hay nhưng mà mới nói thế xong ba bảy hai mốt ngày sau thầy đã nhìn thấy đã đi đến mấy cái điện phủ để nhảy đồng rồi ừ. đó thầy gặp những trường hợp ấy rồi nói tin lắm con tin tuyệt đối lắm thế nhưng xong mấy hôm sau đã thấy đi ra bên kia nhảy đồng rồi đó chả biết là tin cái kiểu gì thế thì chúng ta thấy cái lòng tin nó, nó rất hời hợt cái lòng tin của bậc thánh là cái gọi là lòng tin tự tín thanh tịnh tức là tin mà mình thấy được nó luôn thưa đại chúng lòng tin mà thanh tịnh mà thấy cái tâm mình nó phải rất thanh tịnh lòng tin này gọi là giống như ngài ngài tăng sáng ngài nói là tín tín tâm thanh tịnh đấy tín tâm bất nhị bất nhị tín tâm đấy cái lòng tin nó gọi là đinh ninh trong này này chứ còn đại chúng thấy chúng ta cái nói lòng tin chúng ta nó hơi hợt lắm cái người lòng tin là người ta phải thấy được chính mình trong này này mới gọi lòng tin tuyệt đối như này đấy rồi sao nữa vị ấy có tránh tín đối với chúng tăng có chính tín đối với phật có chính tín đối với pháp và có chính tín đối với tăng chúng tăng đệ tử thế tôn chân chính tu hành chân trực tu hành chân trí tu hành chân tịnh tu hành bốn đôi tám vị chúng tăng đệ tử thế tôn đáng được nghênh đón đáng được cúng dường đáng được chiêm ngưỡng đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời là cụ túc giới hạnh được bậc thánh mến chuộng được viên mãn không mảy muốn được vẹn toàn không sứt mẻ không tì vết không ô nhiễm những giới hạnh đưa đến giải thoát được người trí tán thán không bị ảnh hưởng bởi đời sau hướng dẫn đến thiền định đó Đấy cái lòng tin và chúng tăng của cái vị Thánh Tu Đà Hoàn hội tin đến như vậy cơ thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái vị Thánh Tu Đà Hoàn giống như bà Phi Giác Kha hay là ông cấp cô độc ấy thì có đem ông ra chặt đầu, đem bà ra chặt đầu mà cũng không bao giờ lay chuyển lòng tin thưa đại chúng đối với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng. Cái tiêu chí để mà xác nhận một người chứng thánh quả Tu Đà Hoàn thứ nhất ấy là dứt trừ thân kiến, thứ hai là trừ giới cấm thủ, thứ ba là trừ nghi ngờ trong cái này thì lại nói rất sâu về cái cái tin tưởng đối với Tam Bảo, rất nghi mà đặc biệt là nghi về Tam Bảo này này. Cái người này là có lòng tin đặc biệt bất thoái chuyển đối với Tam Bảo. Thế cơ mà, thưa đại chúng, nghĩa là có gọi là rùi đâm dao cắt lửa lung đi chăng nữa họ cũng không không thay đổi. À, nó phải tin một cái như vậy đấy thưa đại chúng, mà tin là thấy ở trong mình này này, chứ không phải chỉ là tin ngoài miệng đâu. Ờ, nói con tin lắm con tin lắm nhưng mà <laughs> chưa thấy ở trong mình cái lòng tin này lòng tin mà gọi là kiến tính rồi đối với thiền tông gọi là kiến tính rồi bậc tu đà hòa là bậc kiến tính của thiền tông rồi đấy thấy được tâm tính của mình vì thấy được tâm của mình cho nên biết được tâm của phật cũng như thế tâm của các bậc thánh tăng cũng như vậy và giáo pháp của phật là con đường rõ ràng chân xác đưa mình đi đến chỗ giác ngộ giải thoát tin như vậy cơ mà cái lòng tin là lòng tin phải thấy ở nơi mình chứ không phải là tin xuông dù có đọc một chồng sách một kho sách để bảo tôi có lòng tin cũng chưa phải thật là lòng tin này đâu thưa đại chúng chưa phải lòng tin này lòng tin này là lòng tin kiến tính đã thấy ở tâm mình rồi thanh tịnh tự tâm rồi đó thì người này đức phật nói nếu người nào mà đạt được cái điều này rồi người ấy có quyền tuyên bố tự nói về mình ta nay đã như thế này không còn đọa lạc, không còn đọa xứ, ta đã chứng quả dự lưu, và rồi ta sẽ đạt được chính giác. Đấy nhá, ở đây thì Thầy nói để cho con và cho các Phật tử hiểu là không phải Đức Phật cấm chư Tăng tỳ kheo không được tuyên bố về mình, không phải, chỉ cấm vọng ngữ thôi, đại vọng ngữ thôi nhé. Chưa chứng quả mà đã nói tôi chứng quả. Ừ. Chứ còn nếu người ta thật chứng, tất nhiên Bậc Thánh thì họ sẽ biết nói lúc nào, ừ, chứ không phải lúc nào họ cũng nói họ nói để mà lấy danh lấy lợi thì hoàn toàn không phải rồi nghe không nói để khoe mẽ nói để mà lừa bịp thì lại hỏng mất rồi đó thế thì cái đầu tiên á, thầy nói để cho con hiểu là không phải đức phật cấm các bậc thánh không được nói về mình nhé để khẳng định cái điều đó nên trong kinh đức phật nói thế còn đây có một bài kinh nữa đức phật nói về cách nhận diện một vị thánh tăng a la hán nghe không trong kinh trường a hàm á, bài kinh thanh tịnh Đức Phật có dạy thế này, Này, chư hiền, có tỳ kheo là lậu tận A-la-hán, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt sạch các kiết sử của hữu với chính trí đã giải thoát. Vị ấy không làm chín việc. Một vị là Thánh A-la-hán thì vị ấy không mắc vào, không làm chín cái việc sau đây. Những gì là chín? thứ nhất ấy, là không giết hại vì thánh a hán là không có việc giết hại chúng sinh thứ hai là không trộm cắp không làm việc trộm cắp thứ ba là không dâm dục thứ tư là không nói dối thứ năm là không xả đạo thì các phật tử thấy sao và ở đây thì đối với giới của phật tử với phật tử tại gia là có ba giới của phật tử ra không sát sinh không trộm cắp không nói dối rồi và đặc biệt hơn đó, phật tử tại gia thì, thì cấm tà dâm thôi còn các bậc thánh a la hán là các ngài không còn dâm dục nữa <laughs> Đấy. điều thứ năm là ngài không có xả đạo không bao giờ bỏ đạo thứ sáu là không bị dục chi phối ngài không bị dục chi phối sống với cái người không bị dục chi phối dục chi phối mà nếu mà chúng ta để ý chúng ta biết ngay thấy người này còn ham ham cái này còn thích thích cái kia phải không nhìn thấy ờ, ai đó đẹp đẹp mà còn mê mẩn tức là biết là dục rồi còn ham còn thích những cái thứ ngũ dục thế gian thì biết là <laughs> bị dục chi phối Nghe đó cái người này không bị dục chi phối thứ bảy là không bị sân chi phối không bị sân tức là không bị sân giận nó chi phối tâm mình à, đó ở đây thì thầy nói là không phải bậc thánh là không nổi sân đâu bậc thánh nổi sân mà không sân có những việc bậc thánh phải quát lạt phải thị hiện cái tướng sân thì chúng sinh nó rất là ngang ngược đây là giống như ông ác này này cái ông thần hộ thần ác này gọi là ông thiện với ông ác này hai hộ pháp này ông cũng quát lác mắt trợn lên phải không rõ trông là sân quát rất là ghê không thế nhưng này đấy sân mà không phải sân đấy là hiện tướng sân để điều phục chúng sinh thôi nhé thì chúng ta đừng trách cho nên Phật muốn là không bị sân chi phối. Còn đây người ta chi phối sân, tâm người ta không sân mà người ta hiện tướng sân. La hét, đánh, mắng, quát, giữ làm chồng hết vía, nghe hết vía. thế nhưng mà tâm họ lại không hề sân. Thế đây là không bị sân chi phối mà người ta đang dùng cái sân để mà điều phục chúng sinh. Cho nên chúng ta đừng nghĩ ai sân cũng cũng là phàm cả đâu nhé. Nhiều cái sân mà người ta là thánh mình không biết. Nghe yeah đó là không bị sân chi phối tám là không bị sợ hãi chi phối nghe không? không bị sợ hãi không bị cái gì làm cho mình sợ hết ma quỷ yêu tinh mà cho đến dù là ai cho đến gọi là đến mà mang dao cắt cổ người ta người ta cũng không sợ không sợ đó đấy thứ chín là không bị nghi chi phối người này không còn bị nghi ngờ chi phối nữa đó nha nghi phật nghi pháp nghi tăng vào nghi mình nghi người không bị những cái nghi này nữa chi phối này chư hiền ấy là vì lầu tần a la hán đã làm xong điều cần làm đã đặt gánh nặng xuống đã đạt được mục đích của mình đã dứt sạch kiết sử của hữu chính trí giải thoát xa lìa chín sự đó thì đức phật nói đấy nếu mà chúng ta mà thấy một ai mà được chín điều này thì có thể tin tưởng người đấy là thánh rồi không chưa biết là a la hán hay không nhưng mình thấy cũng thánh rồi đấy nghe không và Đức Phật dạy thế này, nếu chúng ta mới gặp một người mà nhìn phớt qua thì làm sao biết được những cái việc này. Cho nên ấy, thứ nhất ấy là phải gần gũi, thứ hai ấy, là phải lân mẫn, thứ ba là phải ở lâu, sống lâu, trừ Đức Phật và các Bậc Thánh, thì nhìn cái là biết ngay. Tại vì các Ngài đã là ở cái cấp độ trên rồi, Ngài biết ngay. Thế còn chúng ta là người phàm ấy, thì Đức Phật dạy đều phải lân mẫn, đều phải ở gần và phải ở lâu với nhau thì chúng ta mới biết được họ có chín cái điều này chứ thì mới có thể biết được đây là thánh chứ nghe không chứ còn mà đòi con nhìn con biết ngay thì mình có ông thầy tướng giỏi chưa chắc đã biết được dù là mình là thầy tướng giỏi cũng không thể biết được bậc thánh đâu à, không biết được bậc thánh thế nào cho nên phải ở gần phải lân mẫn phải sống lâu với nhau và nhìn vào chín cái hạnh này biết được đoán được vị ấy có thể là vị thánh hay không thế thì đấy đấy là cái cách mà đức phật dạy trong kinh đấy thì chắc là thời đức phật cũng có những vị người ta cũng thắc mắc thế này đấy thì thầy dẫn hai bài kinh này để trả lời cho cho bạn võ ninh hoa bạn biết nghe không ừ, và và à, chúng ta à, tìm nhé. thời nay tìm được bậc thánh là khó thôi được cũng gần gần bậc thánh thì cũng tốt rồi <laughs> để mình nương tựa à, đây ấy thì thầy nói này bậc có chính kiến là rất quan trọng. Cái người nào họ chưa phải là thánh nhưng họ có thể giúp cho ta mở được chính kiến, ta thấy được, ta có chính kiến thì người đó cũng cực kỳ là quý. Cho nên trong trong Pháp Bảo Đàn Kinh có nói là chính kiến gọi là xuất thế, tà kiến là thế gian. Cho nên chỉ cần cái người có chính kiến thôi, người ta đã giúp cho mình được rất nhiều, không bị lệch lạc tà kiến và chắc chắn mình có chính kiến mình cũng sẽ đi đến chỗ giải thoát. Đó, cho nên là chúng ta thôi cầu gặp được thân hữu và gặp được à, thầy sáng bạn hiền người có chính kiến để dẫn dắt cho chúng ta là rất quý rồi chứ còn đời nay để tìm bậc thánh thì thầy nói là khó đấy nhé rồi